Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Weekend Good cùng vào bếp nha Hôm nay Weekend sẽ giới thiệu tới cả nhà một món bánh rất nổi tiếng ở xứ sở Âu Châu đó là món bánh búp cùng hai loại đó là nhân phô mai thịt nguội rất là thơm và ngon, béo và nhân búp với thịt bò và các loại xông khói bắp như các bạn rất là ngon và thơm các bạn nha Rồi chúng ta sẽ bắt đầu làm nha Đầu tiên là nguyên liệu để làm búp à, thịt bò mình sẽ có là hành tây các bạn nha mình sử dụng là khoảng 100g hành tây cùng uh, 100 gram thịt bò các bạn nha đó, bọn ta sẽ sẽ có là thịt xông khói mà băm nhỏ các bạn nha là 100 gram luôn cùng với cái đốt mình đã cắt hạt lựu các bạn nha là 100 gram cùng với bắp là khoảng tầm 50 gram các bạn nha đậu Hà Lan khoảng tầm 2 30 gram các bạn nha và chúng ta sẽ có là dầu ăn là 20 ml các bạn nha Rồi, cùng với tiêu là 1 đến 2 gram đó, hạt nêm sử dụng về khoảng cả 2 gram hạt đêm rồi, 1 gram muối rồi, cùng với 3 đến 4 gram đường các bạn nha rồi chúng ta sẽ bắt đầu uh, rang rồi, mình sẽ xào nhân các bạn nha cho nó chín luôn các bạn đó. Nên khi mình nướng thì nó sẽ bánh chín ngoài trong nhân cũng chín luôn nên rất là thơm và ngon các bạn nha rồi mình sẽ bắt cái chảo lên và mình sẽ cho dầu vào và mình dầu nóng thì mình sẽ cho hành tây vào mình sẽ phi thơm các bạn nha hành tây cùng với cà rốt và bắp nha các bạn đó, bắp á rồi sau đó thì mình sẽ cho những nguyên liệu như là thịt uh, bò này bạn thịt uh, sông khói á đó. Rồi sau đó mình sẽ nêm với những nguyên liệu như là tiêu hành nêm đó, đường đó, muối đó. còn ra thì cái phần mà Đậu Hà Lan các bạn nếu mà các bạn mà sợ sống các bạn có thể luộc trước nha à, cũng được nha luộc sơ cho chín nha thế mình xài nó thơm thôi còn không nó đậu hành Lan tươi các bạn xào chung cũng được nha ok phi thơm những cái nguyên liệu ờ, rau củ quả sau đó mình sẽ cho các loại thịt vào các bạn nha xông khóm thịt bò vào đó, hạt dưa có đã chín rồi các bạn chỉ xào cho nó nóng thơm lên thôi còn thịt bò cũng vậy xào cũng rất là nhanh các bạn nha rồi, nên, sau đó thì mình sẽ lên gia vị nữa là xong cái món ờ, phần nhân các bạn làm bánh búp á bò đó các bạn có thể để lạnh có thể sử dụng từ từ cũng được nha nhân để khá là lâu ok mình sẽ lấy phần bánh búp ra các bạn nha búp này các bạn để để ngăn lạnh thì cần mà lấy mình xả là mình cán bột lên là mình sử dụng các bạn nha thì phần làm bánh bút thì mình đã hướng dẫn trong cái bài làm bánh sừng trâu á các bạn à, có thể xem lại các bài đó hoặc là thể xem phần mô tả mình sẽ dẫn cái clip vô luôn rồi thì mình sẽ cắt ra thành những hình hình vuông các bạn nha để mình à, cho nhân vào các bạn nhớ các bạn nhớ cán mỏng nha càng mỏng xe bánh sẽ càng ngon nha sẽ cắt hình hình vuông các bạn nha đó, giống như kiểu à, một miếng à, bột bên như kia bột thánh các bạn đó mình sẽ cho nhân vào các bạn nha đó, mình nhân này nhân bột này lớp rất là ngon và thơm các bạn ok và bây giờ mình sẽ cho nhân vào cái phần à, bánh cho các bạn nha đó, các bạn có thể lấy một miếng vỏ bánh ở hình vuông rồi mình sẽ cho nhân vào vừa đủ các bạn nha đừng cho nhiều quá nha nó sẽ tràn ra ngoài sau đó mình sẽ gấp lại và mình sẽ dùng cái ờ, muỗng cái nĩa xiên các bạn mình sẽ ấn xuống đó, ấn tạo cái hình đó giữ cái mép lại đó là xong và các bạn có thể gấp ờ, xéo được những kiểu bánh bánh kẹp cũng được các bạn nha đó bánh nào cũng đẹp hết á nhớ dùng cái xiên để mình ấn xuống là giữ chặt hai cái vỏ ờ, bánh lại là ok ok cũng tương tự giống như bài về bánh búp Rosan đó à, sần cao trứng muối và chứa mình có làm các bạn thì cũng sẽ quét cái lòng đỏ trước khi mình nướng bạn nha đó, các bạn quét một lớp lòng đỏ thôi ở trên cái phần mặt đó, đó. sau đó mình sẽ cho vào nướng các bạn nha ok và quét xong á, thì khác cái bài rót xanh á, thì à, bài búp này sẽ có rắc một chút xíu một uh, hạnh nhân nữa các bạn nha thì ăn sẽ rất là ngon và thơm và bé bé một người các bạn nó cái bột phộng nữa mà rất là ngon các bạn nha thì búp nó khác cái cho đó các bạn có cái bột hạnh nhân rất là rất là ngon ok sau khi rắc một hạnh nhân xong rồi mình sẽ cho vào nướng các bạn nha đó, thì mình sẽ nướng khoảng uh, trong ờ, nhiệt độ là khoảng cỡ 150 160 độ vào khoảng 10 tới 15 phút các bạn nha ok các bạn nhớ coi lửa nha các bạn nha rồi và đây là mẻ bánh ướp thịt bò à, sông khói nè cùng với bắp nè các bạn rồi ngoài ra có cà rốt nè hành tây rất là nhiều nguyên liệu rất thơm và ngon các bạn nha đó búp kết hợp với rau củ và thịt luôn các bạn tiếp theo mình sẽ làm món búp thứ hai là món búp phô mai cùng với thịt sông khói các bạn nha đó rất là ngon và thơm luôn về cái vải à, bắp phô mai thì mình sử dụng là phô mai lim chi các bạn nha à, bột hành nhân giống như hồi nãy mình đã nói đó, đó cùng với hệ sâm khói các bạn nha đó và một chút à, lòng đỏ để mình quét nó đơn giản nguyên liệu rất đơn giản luôn ok đầu tiên thì sâm khói mình sẽ cắt thành từng à, lát hình à, chữ nhật nhỏ nhỏ các bạn nha để mình xếp lên đó ok tiếp theo mình sẽ sử dụng một miếng à, bột búp chi các bạn đó, mình sẽ cán thành một hình à, chữ nhật mỏng và sau đó mình sẽ xếp từng miếng à, xông khó lên và sau đó mình sẽ cho à, phô mai lên các bạn nha kim chi lên rồi sẽ mình cuộn lại các bạn nha đó, sau đó mình sẽ cắt là xong các bạn đó, mình đem chi nướng với rắc hành nhân lên thôi nha ok và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cuộn lại các bạn nha đó nhóm cuộn nhóm cuộn cuộn sushi các bạn đó, mình cuộn lại thành một cái uh, một cái chả giò các bạn một miếng ờ, cụ vậy đó sau đó mình sẽ cắt từng miếng nhỏ các bạn nha sau đó mình sẽ à, quét một lớp lòng đỏ trứng và mình rắc hành nhân lên là mình đem nướng thôi và sau đó mình sẽ quét dầu lên cái khay để nướng các bạn nha à, mình sẽ cắt ờ, từng miếng bánh bước nhỏ mà sẽ đưa lên xếp lên trên rồi mình sẽ quét trứng và lát hình cho lên chuẩn bị mình nướng bạn nha đơn giản luôn Ok, sau cắt mình miếng xong bây giờ mình sẽ quét phần lớp trứng lên các bạn nha ok bây giờ mình sẽ cho phần hạnh nhân một lên nha các phần nhân lên trên và mình chuẩn bị mình nướng thôi các bạn ơi đó, rất là nhanh gọn các bạn nha khi mà các bạn đã làm một cái dao bánh rồi những cái nhân là rất là nhanh các bạn ok bây giờ mình sẽ bắt đầu nướng các bạn nha nhiệt độ khoảng tầm 108 đến 20 độ và à, thời gian sẽ là khoảng 10 tới 15 phút các bạn nha các bạn nhớ kiểm tra nha wow nhà ơi các nhà nhìn xem ngon không nào nó tuyệt vời nha đó bánh búp này là một trong những bánh thượng hạng các bạn búp kết hợp giữa phô mai rim chi béo béo cùng với thịt xông khói thơm ngon à, chưa kể lớp bánh búp ngàn lớp nữa Rồi, tuyệt vời nha cùng với một hành nhân nữa quá ngon cho một tác phẩm à, một kiệt tác các bạn nha rồi chúc cả nhà có những phút giây thư giãn với món bánh búp phô mai thịt nguội cùng món búp thịt bò